Mẹ con đâu? Đây nè Đó mẹ con hả? Dạ Ừ, đẹp trai nhiều Lúc đó mẹ Ngoan nha Dạ Con có thích ăn bánh không? Có Ừ, ừ. Đó, có nhiều Rồi chú đâu. mua bánh cho con ăn nha Dạ, Quý Cần Thơ xin à, kính chào cô chú, anh chị và các bạn nha Giờ mình à, sẽ à, ghé thăm bé Ngân, con của em Vọng à, Cũng mấy tuần rồi, kể từ ngày em Vọng mất Hôm nay thì Phước ghé lại để để thăm luôn Thì bà cháu ngồi bên đây kìa à, Chào cô sỏ tay hôm qua nè <laughs> dạ ngân chưa đeo bông nữa nè để hai ba bữa nữa luôn để hai ba bữa nữa đây ừ. để con để cái này bên đây đi để bên đây uh, ngân nó ờ, nó chụp chụp dính chụp chụp dính Ý, cái nha rồi không thích em... quá mấy ờ, ban ngày mấy thả không mặc tả Ngân ơi Ngân à Nhìn kìa, nhìn cô chú dữ ừ. Buổi chiều à, hai bà cháu ra đây ngồi cho mát Cho mát con. Dạ ừ. à, Đây là mẹ của à, của Vọng nha cô chú anh chị à, Về chăm sóc phụ luôn hai bà cháu phụ phỉ Vọng mất mấy cháu. bữa ngày à, là được bao nhiêu ngày cô nếu tính tới giờ là Tính là bữa nay nó 13 ngày rồi con 13 ngày Bữa mất tới giờ Ngân nó có khóc không con? Có Ngân, mẹ không? Ngân cái bữa à, bữa hôm hôm hôm hôm với bữa hổm à, bữa nữa ờ cái bữa mẹ mất đó bữa đó ngân nhõng nhẽo bữa cái cái chiều hôm qua cũng bị nhõng nhẽo bữa nữa dạ yeah. nhõng nhẽo rồi cứ ẩm tới ẩm lui đốt nhang mẹ nó hàng ngày vậy đó bà cốc mấy ngày ổn chưa cốc cũng vậy à con đi không nổi luôn không bài uống ba cái sữa gì hiện đem lại cho cái sữa gì tăng sức đề kháng đó dạ rồi ờ, lắc cho bà uống rồi uống không được bà đi hết nổi luôn bây giờ nằm chỗ mặt tả luôn dạ ừ. rồi con cũng có gửi mớ tả đó thì đó tả nó giờ cho cho bà bà lão bà bà, bà mặc luôn á đúng cô chú lại là sao con hả ừ, ừ, ừ, để con vô hỏi thăm bà cái đi, à, đi à. mình vô nhà đi, đi con đi. đi. đi vô hỏi thăm Liêm bà. ơi Liêm ơi à, Xách cái ờ, bị đồ vô dùm anh luôn đi Đi đi kéo kéo cái võng rồi đẳng đi nha nha kéo kéo kéo giỏng đó đi mình vô nhà kéo kéo kéo nha. ừ cái lôi động Ủa? Ừ. Kéo, kéo, sao vậy bảo sao khóc rồi chị nhiên chọc nè chị nhiên á thôi nín đi con đừng khóc nín sao nín thôi nín nín nín sao vậy à, sao con mắt con bị chày rồi nè bảo đốt nhang mẹ để bà hổm nó không biết sao trời ơi dạ Nó ngày giờ nằm không hả bà? Không, lên, lên nổi Dạ. Giờ mà nằm mặt tả không à hả? Mặt tả, lên không nổi. Rồi, bây giờ tới phiên uh, bà Cốc nằm luôn rồi. Để làm sao để giúp đỡ bác chứ, Dạ. Biết làm sao bây giờ con cháu không có anh em nào hết rồi. Rồi con có một đứa, lại đứa cháu đây nữa. Đừng khóc nữa. Này, lên cầm máy giùm anh đi. Ờ, nến nến nến nến bảo ơi, chú một chút nữa chú cho bánh ăn nè, nến nến nến. Nến cũng khóc nghe lời đâu rồi. Ờ. Nến. Ừ, nến nến. Biết cô nến nến rồi ờ, giờ còn mấy bà cháu bởi vì giờ mà không có mẹ bọng giờ phụ nữa thì bà cốc giờ sao chăm sóc nổi nữa rồi người nằm đây bé thì hai bé bên kia ừ. yếu yếu lắm hả bà ăn cháo được ờ, nửa nửa chén ờ khỏe cho mình đi không nổi nữa đứng đến ngoài quán rồi. Nằm không? bánh rồi nãy ăn cây vậy đó. Vậy đứng đi ngoài bánh kìa. Trời ơi bị bị chọc phá phải đòi quýnh mới chịu. Ừ, nè, à, bảo vô à, chú ờ, có đem à, đồ quà xuống cho con nè. Bảo ơi. À, có đem uh, sữa sữa thì uh, mấy bữa gài là cũng chắc cũng nhiều dữ lắm rồi phải không ừ. nhiều tại bữa hổm có nghe hiền nói là có mua một thùng luôn được mấy lon tám lon ờ tám lon mà uống hết lon rồi giờ ờ đây đây ờ, thêm uh, hai hai lon lớn nữa nè ừ. cái lại có gửi ờ, thêm uh, mấy cái vật dụng á ừ. khăn đồ này nè khăn rồi cái này là cái gói đồ quần áo chắc tặng của cô diện nè gửi tặng cho hai anh em cháu ngân con thì cũng chưa có khui luôn dạ. để uh, xin phép nha inbox thử luôn nha dạ, mở coi là cái gì luôn nha ừ, còn mấy cái này uh, cũng là quần áo ngân luôn cho ngân ô quá đẹp trời luôn ôi thôi wow. nè ô áo cho ngân <laughs> gắn nhìn kìa <laughs> này để đây đi này chai nước hồi của hai anh em đem đi mua uống còn này là tả tả để đây tả con ăn hả dạ ừ. tả ngon cái này là đồ à, cho hai anh em bé bảo của cô diện như nè bây giờ xin phép em khui luôn nha khui coi à, coi đồ bảo cho cho bảo để cho bảo là mặc à anh hai dữ rồi Ồ. anh hai ơi đồ nhóc anh hai ơi à đồ này là chắc uh... của ngân này đồ, đồ này đồ chị sơ sinh rồi này chắc uh, của ngân ừ à bé gái bên đây nè à. bé gái có ghi nè rồi. này là bé bé ngân nè bé ngân là đồ này nè bé ngân là bên đây ui mấy đang nhìn vậy ai làm vậy chỗ đó <laughs> này bên đây là của bé ngân bên đây là bé ngân mát này nha bạn à. mát dữ à mát, dữ à. mát. còn cái ờ, này của bé ngân con này là chắc uh, của ờ, bảo nè đúng rồi. đúng rồi của bảo đồ uh, lớn bánh hai bảo ồ oh. bảo ơi đồ nó bảo ơi bảo ơi đây nè con nè ủa <laughs> không biết bạn dừa không nữa dừa chứ anh hai này cũng cũng gầy gầy vậy tao đâu có gì đâu bảo ơi bảo à bảo ơi vô chú phước kêu này nè con dạ, dạ đi chú phước đem ra quần áo cho con kìa dạ nè quần áo mới nè con dạ. bé nào chọc cô chú anh chị bảo nãy giờ khóc quá trời nè con khóc quá giờ nó nghỉ vô nè con vô đây nè vô chú hước nè Đấy, đẹp lắm con Ý... quá nè. đẹp quá trời luôn đâu lúc mà mẹ mất có giờ sinh sao quá trời luôn ờ, à, vừa vừa vừa vừa vừa vừa dừa, ừ. để đi nữa bạn giận rồi đang giận cô kia chứ hết giận, giận vô cô kia ừ. rồi con để qua đây nha có gì ừ. nữa cô dọn dẹp con nha ừ. Trân ơi này qua chú Phước mượn ơi chú Phước bồng cái coi y chưa tắm nước nữa chưa tắm y ô ô ô trời trời Phước vắng lâu quá nó về ừ. ừ Ô, trời ơi bún dữ ha ồ ồ ô bún dữ ha ô bún dữ ha ô bún dữ ha ủa ờ quen mà quốc mới có mười mấy bữa xuống không mà ồ ồ ôi nè trả lại cho ngoại là nó bún quá bún quá bún quá bún trả trả lại cho ngoại trả lại cho ngoại ờ bún quá trời luôn bún quá trời luôn hồi bữa là lúc mà quọng mất là ở trong ờ, bệnh viện ờ, có cô chồng luôn không cô ờ cô đi gì ơi à, nhưng mà trước đó là ở ờ, lúc trước đó là cha trăng chối gì có có quọng nói gì ơi cô trăng chối gì anh hai mẹ con này, hai dương hận sao vậy nó nói vậy là nói để sắp xuôi con có cho mẹ coi ngân đó con con giữ rồi rồi cái cô mà nói không mẹ không có cho con giữ để mẹ giữ ngân nó nói không con có cho mẹ giữ nữa tụi đi sắp tới con không cho mẹ giữ ngân nữa nó con giữ rồi nó ôi mẹ không cho heo luôn đó hả chẳng vậy đó rồi cái cô mới nói con còn bệnh chừng nào con hết bệnh đi rồi mẹ trả ngân cho con giữ rồi nói vậy thôi rồi nó nghĩ nó kêu bắt con nó kêu bảo nên nó ghé bảo nó ghé quá trời rồi xong rồi đi luôn mà mà lúc đó chưa đi cô đi về là chưa đi có chắc, cái khăn nào con con chùi cái cái miệng của em chắc con. Ờ, có cái khăn có cái khăn chắc là lúc mà mẹ mẹ ngân đi chắc lúc đó chắc là ờ, khoảng ờ, chắc khoảng khoảng bốn giờ quá khăn giấy này ừ khăn giấy rồi Ê, cái chấm cho ủa, ủa nhìn nhôm nhôm luôn hả ẩm thì không cho cái ơi quay qua đây nhìn cười vậy ừ. trời ơi ẩm thì không cho hả nhìn, nhìn. nhiều chuyện nói chuyện thì nhìn hả hả ừ. sao tôi bắt đi về chảnh luôn chịu không tôi bắt đi về chảnh luôn nha mới bấm lỗ tai nữa nè ừ. đặt bấm lỗ tai nữa ừ. mới bấm lỗ tai không ừ. quá trời luôn chú phước ờ, đem cho hai triệu tư bốn triệu tư đó à, chú dạ. đức à, ừ phải không chú đức chứ chú đức nó cũng bằng với con đó hả ờ à, khác khác à, đức nó là cô ngồi đi cô ừ. nó ở mé ờ, sóc trăng à, ừ. cô ngồi đi đi ở sóc trăng mà nó cô chú ở bên vĩnh long vậy đó rồi cái chú đem cho nó ờ, bữa nào cô đem ờ, ngăn đi bấm nó đi đeo bông cho rồi đi dạ rồi cái cô nó để qua đám mẹ đi rồi hay đi dạ mới hôm qua bữa thứ sáu dạ đem đi bấm đôi tay khóc quá trời bởi đầu tiên không khóc rồi sau này khóc quá ừ. thôi ừ. giờ mấy bà cháu nhà không vậy rồi ừ. thua rồi thua rồi có làm gì đâu con giờ à, quên nữa đây à, có cái cô à, có cô Mai Nguyễn á ở ừ. à. bên ở bên Mỹ á gửi cho con uh, à, 100 trăm đô gửi cho con đổi ra luôn như thường hai triệu ba dạ, đổi ra luôn con. cho cô đó triệu gửi hai triệu để con lo phụ cho ngoại với cô đúng rồi đồ ăn mua hàng ngày con cúng cho mẹ nó nữa dạ. người ta kêu cúng tới trăm ngày mới nghỉ cúng dạ. ba cử đó con à, rồi tiền bữa hổm à, sao rồi cô tiền Dân... À, bữa hổm ở à, bên bệnh viện đó mình còn về chị rồi còn dư có còn còn dư hai mấy triệu con à. rồi cô dung nó hồi lúc trước á cô đi đi hỏi dùng đó à. rồi bây giờ còn dư nhiêu cô đem trả hết trơn cô không có đưa à. còn dư không rồi có làm đám mẹ nó còn dư 3 triệu ba à. triệu là trước rồi bệnh đó, đi khám bệnh chị bệnh đó hả dạ bị bệnh đó rồi còn dư chút phước ờ, cho đó rồi cái ờ, gửi như hiền bên hiền cho nữa đó ừ. thì còn cũng còn dư hai mấy triệu hai ba triệu gửi ờ, bên cô dung hỏi dùng cho lần bốn năm triệu hai ba triệu đó rồi cái ờ, rồi thiếu người ta đó rồi bây giờ còn dư nhiêu đó người ta không có đưa nữa người ta nói người để trả nợ đó người ta hỏi dùng luôn thì cô nói thôi vậy con ờ, ấy hiền không chịu nữa thì cái cô nói bây giờ không chịu rồi vô cô dung cái tiền nó không có cho cô cầm bên cô dung cầm mà bây giờ không chịu người ta cũng lấy luôn rồi con ơi Ờ. Tức là để trả nợ hả? Để trả nợ cho đó Mà lúc trước mình có mượn thiệt phải không? Có, có mượn, có, có. Mượn. À, vậy trả cho người ta ừ. đi Hiền tính nó cho trả, biết sao để, để dành ừ, để nó cho mấy đứa này nè, rồi ờ. người ta hỏi dùm không lẽ ta lãnh nợ cho mình con ta không chịu. À, cái cái dạ. Hiền không chịu cái cô nó không ấy không ấy để cô đi lấy tiền đó lại rồi cái dạ. dung nói giờ con có nói với hiền con trả rồi tụi cô lấy lợi cũng con có đưa con ta rồi dạ. giờ lỡ biết sao giờ thì lúc đó hiện tính không chịu thì tính... À, chắc có lẽ sau cái clip này thì à, nếu mà có cô chú anh chị nào á giúp đỡ và cho hoàn cảnh của bé ngân á dạ. à. thì con sẽ à, nhận để hỗ trợ dạ. để có gì con ghé lâu lâu con ghé ăn chút chút ít ít ít gửi dạ. cho ăn uống được còn thời gian còn dài lắm dài lắm con ơi không biết ừ. sao đâu của cha bé ngân không gậy có chưa có ổn định chuyện nữa dạ cũng gắng làm để kiếm tiền phụ thêm mà bây giờ không gậy chưa có đụng bạc nào hết trơn á ta sửa phòng sửa gì nghỉ mới đi lên hầm qua hầm kia không biết nó làm chưa nữa rồi thôi vậy chắc uh, bà với uh, em uh, uh, bà hai bà chứ giữ gìn sức khỏe nha rồi. bên đây thì bà còn bên đây uh, thì cô con xin phép nha về nha có dịp khác xuống con đem tả rồi xuống nữa bà giờ mặc tả không quá nè lấy hai chai nước suối đó con ờ, ướp, ướp lạnh nè chúc trăm năm hạnh phúc nữa hả trời dạ. ơi ôi không biết nói gì hơn giờ con thay mặt mấy cô chú rồi con cũng cảm ơn dùm cho cô đi dạ biết nói sao giờ giúp đỡ cho cô và cô rất cảm ơn rất là mừng lắm biết nói sao giờ ôm cháu tối ngày giờ có mừng gì được đâu con ơi dạ con được giúp đỡ cho cô vậy cô cũng mừng lắm biết Rồi, nói gì hơn gặp lại cô chú anh chị nha vào clip sau nha bye bye và hẹn gặp lại à. Yeah, dạ, bye nhân ơn